tôi lúc cái sắp lá leo ở chơi có sơ cũng năng này chỉ ở đây leo cho có nhầm long sư sẽ cho ra công long về chơi rồi là cũng như cho xe leo cái này à, sao đã đã à? ừ cái rồng bởi vì chỉ được cái gì ừ hay mà ở đây chỉ bảo nền đề thì ấy ở xí rồi giờ ừ tao chung bỏ mà chỉ lái lo cái bộ bảo thì cũng nhiều thế cũng gì lại là lo là cũng sao tao có muốn đâu bé nhau muốn đâu cũng luôn gần à có số xã cha ờ, chơi chung bộ đó nè tiết tiêu đi lắm cái gì chỉ cả giờ của tiết tiêu đi lắm chỉ cho nào đó chỉ mà cái to yêu hiểm gì đó mà vào linh đó mà nghe xe của à ừ của lúc à ừ của lúc có thì tao tuổi là lo che ma mong nhờ an sai cả tu là tề nhớ si ru chê chê cổ đi vơ xưa cổ li hô ca hô cú vơ chạy cú nhẹ hô kê nhẹ xa đà ô bữa cái chùa cái sa cho hai cái xe có xe luôn à ô có sa mà mà bây giờ có xe lại cho cái xe để cái xe sợ có gì mua đắt chi nè ờ cũng mua tuần nào sợ mà cái bữa đó cũng mua tuần nào cũng có xe thiết chế có mua sắm mà mà để rau cho cái mà nó có mua nữa ờ là lên nó mà chơi phải ai sơ có xe thế à ờ lên đã mới chỉ có hoa lo นูเนี่ยหอทอกอก็อือชิยวเอปีอือลูนังก็นี่ว่าจอกังนัง tu chi của ý xia mu dua po nia lời ó của tu xia tho chỉ to có lời ó sẽ cố yêu luôn 我，孤独，头，个塞子吹呀，鼓，鼓外声。 xia mù gió lì tu lại ó cụ lũ ta trong qua y xia chia lì tu la mù sông có mong có mong xia trong xia đau ước chỉ xia tao là vì có cho cánh 一些天旅途啦，梦想高梦高梦想中想到，不只是到了为国的更能力。 ก็ตัวเหรอก็ชิซาชิเทตุเชตกัวนู่นกัวเคตก็หาเตียก็ชิซาต้นจีกุนจีละวิกุยันเองมุปมเชแต่ก็เชฟเพลอ่ะจีกูเชฟเพนะก็จะตุชิกายกูซื้อ xia mù gió lì tu là ó cụ lũ ta trong qua y xia cha lì tu la mù sông có mơ có mong xia trong xia đau ư chỉ xia ta lo vì có ta